Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Vua Charles đăng quang trong buổi lễ lịch sử. Vua Charles Đệ Tam đã đăng quang trong sự kiện mang tính nghi lễ lớn nhất của Vương quốc Anh trong 70 năm qua, trước sự chứng kiến của hàng ngàn quan khách, hàng trăm ngàn thần dân và hàng triệu khán giả trên khắp thế giới đón xem qua truyền hình. Người vợ kế của ông, bà Camilla, cũng lên ngôi hoàng hậu. Lễ đăng quang lần này có quy mô nhỏ hơn so với sự kiện được tổ chức cho nữ hoàng Elizabeth năm 1953 nhưng vẫn là một cảnh tượng ngoạn mục với một loạt những phục sức mang tính lịch sử, từ quả cầu vàng và thanh kiếm nạm đá quý cho đến vương trượng đính viên kim cương không màu lớn nhất thế giới. Sau lễ đăng quang, vua Charles và hoàng hậu Camilla rời đi trên cổ xe giác vàng nặng 4 tấn đến cung điện Buckingham trong đoàn rước dài một dặm gồm 4.000 quân nhân từ 39 quốc gia hàng trăm binh lính mặc quân phục đỏ tươi và đội mũ da gấu đen đứng dọc theo con đường The Mall, đại lộ lớn dẫn đến cung điện. Hàng chục ngàn người bất chấp trời mưa đã tập trung tại nhiều nơi để tận mắt mục kích thời khắc lịch sử này. Lễ đăng quang diễn ra giữa một cuộc khủng hoảng Phật giá leo thang và sự hoài nghi của công chúng, đặc biệt là giới trẻ, về vai trò và giá trị của chế độ quân chủ. Buổi lễ được xem là một nỗ lực nhằm thể hiện một chế độ quân chủ hướng tới tương lai, phản ánh một quốc gia đa dạng hơn. Trong khi Anh quốc đang chật vật tìm lối đi riêng trong vòng xoáy chính trị sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu và duy trì vị thế của mình trong một trật tự thế giới mới, những người ủng hộ chế độ quân chủ nói rằng Hoàng gia Anh vẫn thu hút sự quan tâm của quốc tế, vẫn là một công cụ ngoại giao quan trọng và là một phương tiện để giữ vững vị thế của Anh trên thế giới. Và kính thưa quý vị, sự kiện này là cái sự kiện mà cả thế giới đã xôn xao bàn tán từ nhiều ngày vừa qua và nhất là trong ngày hôm thứ Bảy. À, cả thế giới ờ, theo dõi, dù thích hay là không không thích, chính vì vậy chúng tôi chọn à, cái bản tin này là bản tin cuối. À, hiện tại thì thì có hai luồng uh, quan điểm ừ. Minh Châu à, một bên thì vẫn ủng hộ à, cho cho các chế độ quân chủ bằng chứng là biết bao nhiêu người đã đã theo dõi cái cái cái sự kiện này họ đến tận nơi bất chấp trời mưa gió đến tận nơi họ xem họ ngồi nhà họ xem qua tivi và ủng hộ đủ thứ cả nhưng đồng thời cũng có một cái luồng dư luận khác thì nhất là giới trẻ họ tỏ ra có vẻ là dửng dưng hơn và họ vì họ nghĩ là chế độ quân chủ ngày nay đã không còn à, không còn cái cái cái cái cái cái giá trị gì yeah. nữa dạ. cả nó không có cái sự liên quan nữa thế thì à, lưu minh châu thuộc cái quan điểm nào Minh Châu thấy cái cái ờ, chế độ quân chủ như là một cái gì for show anh, okay. như là một cái cái cái phần bề ngoài à, họ không có một cái bất cứ một cái um, uh, quyết định gì nữa trong cái cái vấn đề uh, tình hình đất nước, tình hình đất nước ừ. hay là hay là về quân đội hay là những cái cái bước đi chính của thế giới đều đều được uh, quốc hội đứng sau và chỉ huy quyết định cho nên em thấy cái đó chỉ là một cái cái cái cái cái fronting một cái gì đó rất là bề ngoài nghi okay. thức và rất là xa hoa rất là khó ấy tới khi mà mình là một người dân thường để để để chiêm ngưỡng yes nhưng mà nếu mà nói có cần thiết hay không thì mình Châu cảm thấy không cần thiết thiệt còn anh À, Thanh Tâm cũng đồng ý với quan điểm này tại vì Thanh Tâm nghĩ là dĩ nhiên à, nếu mà chúng ta những quốc gia vẫn còn chế độ quân chủ đó ừ. chẳng hạn như bên Thái Lan hay là bên Anh Quốc thì thì lúc nào họ cũng dùng cái cái hoàng gia là một cái gì đó khiến cho người dân cảm thấy tự hào sợ nữa à, ờ, yeah. Dạ. sợ hay không thì mình không rõ nhưng mình cảm thấy tự hào mình có thể khoe thế giới là ô chúng tôi cũng có vua ừ. có hoàng hậu cái này và nó có một cái sự nó có một cái sự hào nhoáng nào đó riêng của nó nó yeah. cũng dạ. có cái hay ở đó à, thì đó đối, với nam thì ok thôi ừ. nhưng cái điều nam cảm thấy là hơi hơi không công bằng đó là trong một cái xã hội bây giờ khi mà chúng ta có nhiều những cái uh, cái, cái nguồn tài chính uh, ngân sách nó đang thiếu hụt mà một quốc gia là phải bỏ quá nhiều tiền để cung phụng cho đời sống của hoàng gia xa hoa quá dạ. thì mình thấy là cái điều đó một điều không công bằng dạ. tại tiền nó đâu ra tiền là ừ tiền của dân chúng tiền đóng thuế của dân chúng payer. đúng dạ. không mà đời sống của hoàng hoàng gia không phải là một người hai người mà cả một bầy bầy <laughs> một <laughs> bầy, bầy mà họ tiêu tốn rất là nhiều tiền dạ, thì mình thấy là tự nhiên người dân phải còng lưng ra mà gánh những cái cái khoản đó thì thấy nó hơi hơi bất công quá yep. bất công quá và hoàng gia bây giờ ngoài cái vấn đề là chỉ là mặt mũi mang tính nghi thức như vậy ừ. họ không có một cái cái value added yeah. nào một cái một cái đóng góp một cái giá trị thật sự không nào có. cho quốc gia cả à, cho nên là thanh tâm nghĩ là nếu như hoàng gia mà họ có thể họ à, tự đi làm tự kiếm tiền ừ. à, để mà lo cái phần, yeah. phần phần ngân sách của họ ờ. thì ok yeah. nhưng mà cái chuyện đó đâu có xảy ra được <laughs> <laughs> cho nên là nếu mà không tự xảy ra được như vậy thì đề nghị là bãi bỏ <laughs> không không không bãi bỏ nhưng mà cúp ngân sách thôi <laughs> không sao cả không ai bỏ thì cúp ngân sách là được rồi <laughs> bản tin vừa rồi cùng với lời đề nghị khó thành sự thật của thành tâm <laughs> đã kết thúc chương trình tin tức cuối tuần của sài gòn tv cảm ơn sự theo dõi của quý vị hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày chủ nhật bình an xin kính chào tạm biệt